yeah. Huh? oh, no, no, no, no. <laughs> ow, ow, ow, ow, ow. Meow meow meow. Meow meow meow meow meow meow. Meow meow meow meow meow meow meow. ow ow ow ow ow. ow. happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it, say meow. La la. 不给。哎哎哎，不给。哎哎哎哎。 当有霾，你走过的地方只剩下思念的爱，把你藏在心头。每天黑夜，哈哈哈哈。 什么造型？ mình mình mình muốn biết mèo nhà mình khôn hay ngu dễ cực luôn chỉ cần gọi tên nó nó mà quay lại có nghĩa là mèo khôn còn nó mà không quay lại thì thôi chưa được khôn lắm マフトマフト。 哈 <laughs> 哈你别笑。